Cô chào các em, để tiếp tục chương trình lịch sử và địa lý 6, bộ sách chân trời sáng tạo. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em tìm hiểu bài 14, biến đổi khí hậu và ứng phó với biến đổi khí hậu, sách giáo khoa từ trang 160 đến trang 162. Học xong bài này em sẽ nêu được một số biểu hiện của biến đổi khí hậu, trình bày được một số biện pháp phòng tránh thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu. Em có biết Trái đất đã từng trải qua những thời kỳ băng hà rét lạnh với những thời kỳ ấm lên không, chẳng hạn như cách đây khoảng 200.000 năm, trái đất lạnh đi, cách đây khoảng 130.000 năm, trái đất ấm lên, nhưng rồi cách đây khoảng 80.000 năm thì trái đất lại lạnh đi. Còn hiện nay, trái đất đang nóng lên hay lạnh đi, chúng ta sẽ ứng phó với điều đó như thế nào? để trả lời xem trái đất nóng lên hay lạnh đi chúng ta sẽ ứng phó như thế nào thì cô và các em sẽ cùng tìm hiểu nội dung của bài hôm nay. Một La Mã, biến đổi khí hậu Trong sách giáo khoa có câu hỏi quan sát hình 14.1, hình 14.2 và đọc thông tin trong bài. Em hãy cho biết sự khác nhau giữa hình 14.1 và hình 14.2. Giải thích Nêu một số biểu hiện của biến đổi khí hậu trên trái đất Trước hết, chúng ta sẽ cùng quan sát hình 14.1 và hình 14.2. Hình 14.1 là đỉnh núi thuộc dãy Alper vào năm 19, 1960. Dãy Alper là một dãy núi nằm ở phía nam của châu Âu, một dãy núi trẻ khá là cao. Niềm tự hào của một số nước, đặc biệt là Thụy Sĩ. Đây là địa hình 14.2, đỉnh núi thuộc dãy Alper năm 2005 cùng một địa điểm nhưng chụp vào hai thời điểm khác nhau nhé. Sự thay đổi trạng thái của khí hậu so với trung bình nhiều năm được gọi là biến đổi khí hậu. Những biểu hiện chủ yếu của biến đổi khí hậu hiện nay gồm nhiệt độ không khí tăng, khí hậu trái đất nóng lên, biến động trong chế độ mưa, lượng mưa, gia tăng tốc độ tan băng, gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan, bão, lũ lụt, hạn hán, mực nước biển dâng cao, dẫn đến số lượng các loài sinh vật suy giảm, các hệ sinh thái và hoạt động của con người có nguy cơ bị ảnh hưởng. Tuy vậy, biến đổi khí hậu hiện nay vẫn có những tác động tích cực như mở ra các tuyến đường thương mại mới trên Bắc Băng Dương, nhiều vùng đất lạnh giá trước đây đã canh tác được, sản lượng nông nghiệp tăng ở một vài nơi trên thế giới. Em có biết những ghi nhận cụ thể về biểu hiện của biến đổi khí hậu trên trái đất. Nhiệt độ năm 2016 tăng hơn 1,1 độ C so với thời kỳ trước năm 1750. Lượng mưa tăng ở các đới phía Bắc vĩ tuyến 30 độ Bắc, giảm ở các vĩ độ nhiệt đới. Băng tan Năm 2016, diện tích băng ở Bắc Cực chỉ còn 4,14 triệu km vuông giảm khoảng 3 triệu km vuông so với giai đoạn 1979-2000. Trong khi đó, diện tích băng ở Nam Cực chỉ còn 14,5 triệu km vuông, ít hơn 2 triệu km vuông so với giai đoạn 1981-2010. Sông băng trên dãy Alper liên tục thu hẹp lại kể từ năm 1960

Nguồn tham khảo từ dữ liệu của Tổ chức Khí tượng Thế giới. Trước khi trả lời câu hỏi ở sách giáo khoa, thì các em trả lời cho cô câu hỏi sau. Các em vừa đọc thông tin, em cho cô giáo biết em hiểu thế nào là biến đổi khí hậu. Chúng ta trả lời, biến đổi khí hậu là sự thay đổi trạng thái của khí hậu so với trung bình nhiều năm Câu số 2, nêu biểu hiện của biến đổi khí hậu. Các em trả lời. Biểu hiện bởi sự nóng lên toàn cầu, băng tan, mực nước biển dâng, làm suy giảm nhiều loài sinh vật và gia tăng các hiện tượng khí tượng thủy văn cực đoan, bão, lũ, hạn hán. Câu số 3. Nguyên nhân nào dẫn đến sự biến đổi khí hậu? Chúng ta vừa đọc. Có rất nhiều nguyên nhân, nhưng mà nguyên nhân chủ yếu là do tăng nhanh của khí CO2 hay còn gọi là khí nhà kính. Ở tiết trước cô đã trả lời rồi đấy. Khí CO2 này thì à, khi mà ánh sáng mặt trời, năng lượng mặt trời, bức xạ mặt trời, nhiệt mặt trời à, xuyên xuống trái đất thì nó xuyên qua lớp CO2 này bởi vì nó có bước sóng cực ngắn, mức độ xuyên thấu mạnh. Nó có thể xuyên qua được tầng CO2 này. Nhưng khi mặt đất bức xạ nhiệt trở lại không gian vũ trụ tỏa nhiệt lại không gian vũ trụ thì à, cái bước sóng của nó dài hơn, cường độ của nó yếu hơn, nó không xuyên qua được lớp khí CO2 này, dẫn tới lượng nhiệt bị giữ lại trong không khí, nơ nửng trong không khí. Vì vậy mà trái đất cứ dần dần nóng lên. Người ta còn gọi là khí nhà kính. Biến đổi khí hậu mang lại hậu quả gì? Tất nhiên hiệu hậu quả tiêu cực cũng có mà tích cực cũng có hậu quả là làm cho thiên tai xảy ra ngày càng nhiều và khốc liệt. Tuy nhiên, nó cũng mở ra con đường thương mại mới ở Bắc Băng Dương, làm gia tăng sản lượng nông nghiệp một vài nơi. Quay trở lại trả lời câu hỏi đờ phần 1 à, La Mã. Sách giáo khoa Quan sát hình 14.1, hình 14.2 và đọc thông tin trong bài, em hãy cho biết sự khác nhau giữa hình 14.1 và hình 14.2, giải thích. À, hình 14.2 này đỉnh núi thuộc dãy Alper năm 2005, hình 14.1 là đỉnh núi thuộc dãy Alper năm 1960. Cùng một địa điểm nhưng thời gian chụp thì à, à, cách nhau những 45 năm. Cách đây 45 năm thì băng tuyết phủ trắng trên đỉnh Alper phủ trắng diện rộng và có rất nhiều nơi tuyết băng tuyết phủ rất là dày, nhiều sông băng rộng nhưng đến năm 2005 ta thấy này, băng tuyết trên đỉnh Alper đã tan chảy rất là nhiều. Nhiều nơi đã trơ, trơ cả đá ra. Trơ đá rất nhiều. Đấy, à, cái, cái độ băng của nó ít hơn và nó mỏng hơn. Sông băng cũng thu hẹp hơn. Đấy. Giải thích là do trái đất nóng lên, đúng không? Do cái hiệu ứng nhà kính trái đất nóng lên nên băng nó tan. Ờ, nêu một số biểu hiện của biến đổi khí hậu trên trái đất thì chúng ta cũng đã vừa tìm hiểu rồi đúng không? Đó chính là à, trái đất nóng lên này, băng tan này, mực nước biển dâng này, suy giảm nhiều loài sinh vật, một số hiện tượng thời tiết cực đoan như là mưa, bão, lũ lụt, Đấy, biến đổi về lượng mưa, về nhiệt độ vân vân. Đây là toàn bộ câu trả lời. Sự khác nhau giữa hai hình là tới năm 2005, trên đỉnh núi Alper đã xuất hiện hiện tượng băng tuyết tan, lượng băng tuyết giảm rất nhanh, nhiều lơi chơi ra vách đá đã không còn phủ trắng như năm 1960, nguyên nhân do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, nhiệt độ trái đất tăng lên. Một số biểu hiện của biến đổi khí hậu trên trái đất nhiệt độ không khí tăng, khí hậu trái đất nóng lên, mực nước biển dâng cao dẫn đến số lượng các loài sinh vật suy giảm, biến động trong chế độ mưa, lượng mưa, gia tăng tốc độ tan băng, gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan như bão, lũ lụt, hạn hán, vân vân. Bây giờ cô và các em sẽ cùng tìm hiểu phần 2 La Mã, phòng tránh thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu. Trích giáo khoa có câu hỏi, dựa vào thông tin trong bài bảng 14.1 và hình 14.3, em hãy cho biết bản thân em có thể thực hiện được biện pháp phòng tránh thiên tai nào giải thích tại sao các hoạt động trong hình 14.3 sẽ giúp chúng ta ứng phó với biến đổi khí hậu. Trước hết chúng ta cùng đọc thông tin. Trên trái đất có nhiều loại thiên tai như bão, lốc xoáy, lũ lụt, hạn hán, mưa đá. Thiên tai thường gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản, làm ảnh hưởng lớn đến các hoạt động kinh tế xã hội. Do đó, để phòng tránh thiên tai, Chúng ta cần thực hiện đầy đủ các biện pháp theo 3 giai đoạn sau. Bảng 14.1 Các giai đoạn và biện pháp phòng tránh thiên tai Giai đoạn Trước khi xảy ra thiên tai, biện pháp Dự báo thời tiết, dự trữ lương thực, trồng và bảo vệ rừng, xây dựng hồ chứa, sơ tán người dân. Giai đoạn trong khi xảy ra thiên tai, biện pháp ở nơi an toàn, hạn chế di chuyển, giữ gìn sức khỏe, sử dụng nước và thực phẩm tiết kiệm, theo dõi thông tin thiên tai. Giai đoạn sau khi xảy ra thiên tai, có biện pháp khắc phục sự cố, vệ sinh nơi ở, vệ sinh môi trường, giúp đỡ người khác. Trong điều kiện biến đổi khí hậu như hiện nay, thiên tai diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường. Do đó, bên cạnh các biện pháp phòng tránh thiên tai, con người cần biết ứng phó với biến đổi khí hậu với nhiều giải pháp như trồng rừng, dùng năng lượng sạch, tiết kiệm năng lượng, sử dụng phương tiện công cộng, sản xuất nông nghiệp hữu cơ. Đó là những giải pháp có thể góp phần giảm lượng khí thải nhà kính hoặc điều chỉnh các hoạt động của con người cho phù hợp với những thay đổi của tự nhiên. Hình 14.3, một số hoạt động cụ thể ứng phó với biến đổi khí hậu, trợ giúp nạn nhân thiên tai ở Quảng Ngãi năm 2013. Mì tôm, cấp phát lương thực, điện gió ở Bình Thuận, phải sử dụng sức gió để tạo ra điện thay thế so cho điện chạy bằng dầu khí rồi điện chạy bằng than đỡ ô nhiễm không khí đỡ ô nhiễm môi trường sử dụng phương tiện công cộng thứ nhất là phương tiện công cộng thì chở được nhiều người đúng không Hoặc ít bị tắc đường thế rồi thì à, một số những phương tiện công cộng người ta còn dùng à, chạy bằng điện đệm từ Đấy chạy bằng năng lượng mặt trời cho nên nó cũng sẽ à, giảm thiểu ô nhiễm môi trường Thế rồi ví dụ sản xuất nông nghiệp hữu cơ đây thì chúng ta đỡ phải phun thuốc trừ sâu đúng không? Thế rồi đỡ phải dùng phân bón hóa học, nó đỡ ô nhiễm nguồn nước và không khí. Quay trở lại trả lời câu hỏi, dựa vào thông tin trong bài bảng 14.1 và hình 14.3 em hãy cho biết bản thân em có thể thực hiện được biện pháp phòng tránh thiên tai nào chúng ta có một số những biện pháp thứ nhất là tăng cường trồng cây gây rừng bảo vệ rừng nhất là à, các bạn ở những nơi mà gần rừng ở những cái nơi mà à, có đồi núi có nhiều diện tích đất đấy sử dụng nước và thực phẩm hợp lý tiết kiệm đặc biệt là nước theo dõi thông tin thiên tai để khắc phục các cái sự cố vệ sinh môi trường nơi ở giúp đỡ người khác giải thích những hoạt động trong hình 14.3 là những giải pháp có thể góp phần làm giảm lượng khí thải nhà kính, sử dụng năng lượng tái tạo thay cho những năng lượng khai thác tự nhiên. Đây là năng lượng nhé, năng lượng tái tạo, ví dụ như là gió, như mặt trời, như địa nhiệt, như thủy triều. Những năng lượng khai thác tự nhiên, ví dụ than đá, dầu mỏ, khí đốt. Thế rồi chúng ta nên đi xe công cộng đến trường hoặc đến, à, hoặc đến những cái nơi làm việc giúp đỡ khắc phục sự cố sau thiên sau thiên tai để giảm thiểu uh, cái, cái tác hại của việc biến đổi khí hậu. Phần 2 Nam Mã, chúng ta trả lời cho cô câu hỏi bên ngoài như sau. Trình bày khái niệm thiên tai. Cô tìm được à, khái niệm như sau là hiệu ứng của tai biến tự nhiên như lũ lụt, hạn hán, phun trào núi lửa bão, động đất, sóng thần, sạt lở, mưa đá gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, thiệt hại về người và của. Câu số 2, dựa vào bảng 14.1 nêu các biện pháp phòng tránh thiên tai ở từng giai đoạn. À, chúng ta có 3 giai đoạn. Giai đoạn trước khi thiên tai xảy ra thì ta phải theo dõi dự báo thời tiết, dự trữ lương thực, trồng bảo vệ rừng, xây dựng hồ chứa, sơ tán người dân. Trong khi xảy ra thiên tai thì ở nơi an toàn, hạn chế di chuyển, giữ gìn sức khỏe, sử dụng nước và thực phẩm tiết kiệm, theo dõi thông tin thiên tai. Sau khi xảy ra thiên tai thì ta phải khắc phục sự cố, vệ sinh nơi ở, vệ sinh môi trường và giúp đỡ người khác. Câu tiếp theo, em hãy đề ra những giải pháp hạn chế sự biến đổi khí hậu trong tình hình hiện nay. Chúng ta trả lời, biện pháp sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng, sử dụng phương tiện giao thông công cộng, hạn chế dùng túi ni lông, tích, cực trồng cây xanh, bảo vệ rừng, vân vân. Phần luyện tập và vận dụng, câu hỏi luyện tập 1, em hãy lập sơ đồ các biểu hiện của biến đổi khí hậu. Thế thì đặc trưng của sơ đồ là các mũi tên. Thế thì ở đây chúng ta có nhiều cách vẽ sơ đồ, cô giới thiệu hai loại sơ đồ nhé. Các em thích vẽ sơ đồ nào chúng ta vẽ? họ có thể vẽ bất kỳ hình dáng nào chỉ cần có các mũi tên chỉ đến à, từ một cái cái chủ đề chỉ đến những cái ý phụ khác là được biểu hiện của biến đổi khí hậu đây là à, cái sơ đồ hình tròn nhé nhiệt độ không khí tăng biến động trong chế độ mưa thế rồi thì gia tăng à, tốc độ tan băng thời tiết cực đoan bão lũ lụt liên miên mực nước biển dâng cao số lượng sinh vật giảm hoặc là chúng ta có thể kẻ theo hình chữ nhật này cũng được. Phần vận dụng, địa phương nơi em ở thường xảy ra loại thiên tai nào, bản thân em có thể làm gì để phòng tránh thiên tai ấy. Thế thì mỗi một địa phương đừng có một cái thiên tai nhất định, ở đây cô liệt kê tất cả các thiên tai ra và à, các em thuộc thiên tai nào thì các em ghi. Ví dụ như có bão, có lũ, có lốc xoáy thì các em ghi ra. à, nơi nào có hạn hán các em ghi nhất là những các bạn ở tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận và một số bạn ở trong à, miền Nam mà vào cái mùa khô nên là hay hạn hán rồi có mưa đá nhất là những cái vùng à, núi đúng không sương muối sương giá giá rét thì ở các cái vùng núi phía bắc rồi các cái vùng đồng bằng bắc bộ thế rồi có gió lào hay còn gọi là gió phơn tây nam ở các cái tỉnh miền trung thế rồi hiện tượng ờ, hạn à, xâm nhập mặn thủy triều dâng vân vân một số phương pháp để phòng tránh thiên tai nghe dự báo thời tiết hạn chế di chuyển khi mưa lớn hoặc có bão tăng cường trồng cây và bảo vệ rừng tăng cường trồng cây là biện pháp an toàn và lâu dài nhất sử dụng nước thực phẩm hợp lý và tiết kiệm thường xuyên vệ sinh môi trường xung quanh vân vân tiết sau thì chúng ta sẽ học bài năm à, bài hôm nay nên là hết chào các em